rồi Ui dồi Cắt đi hết nhìn cái mặt tao luôn Nhìn được, vẫn được, nhưng mà nhìn xấu lắm bốt thôi xe tới kìa có một xe sau lưng kìa hay quá kìa nó có hai hướng kìa kìa kìa có sai kìa có sai kìa nó chạy được không không còn còn còn I don't know ấy. Nó đứng ở tường ấy, cứu cứu cứu người đi. Cứu cho được, bọn nó đã bắn mà cứu cho được không Không có không khói, không có bom nổ. Số một số một này bắn ca, giúp ca cho này. Em biết nó đâu hết. Clear. Hay quá. chịu nha sao không chúng nó nhỏ bắn à rồi 一头。 cái mặt nó lùn luôn nhìn được vẫn được cái này nhìn xấu lắm làm cái này kìa rồi 10 cái với lại không hai cái ở ngoài này có gì ờ. Ủa? một tiếng nó không Ô, trận này toàn bút à? chuyện này còn bút người nha cái kia người nha còn bút rồi toàn bốt rồi cái gì à. Dạ. nghĩ không hiểu từ nay gì cứ một tờ cứ dạ. một tờ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 semuanya